Chặng đường dài vừa qua Kể tôi nghe về tôi lúc này Một cơn gió thoáng qua Thanh xuân dần xa mất rồi Vẫn cô đơn một mình sớm tối Chẳng yêu ai vì sợ chia đôi Đứng giữa tranh vành đời Mà gần ba mươi rồi đây giờ vài lần nữa thôi tóc trên vai bạc thêm mấy sợi năm năm qua nhiều thứ đổi thay liệu ngày ấy tay nắm ai còn mong mơ hay trưởng thành hơn xưa còn đua vui vì vừa có cơn mưa bánh nhiều thôi mà như cả trời đổ xuống với tấm thân này vậy là phải lớn morning khi giấc ngủ đêm trăng tròn con đi xa chẳng mấy khi về chẳng biết nó sống tốt không hàng vạn lý do chạm sâu trong tôi đủ gục ngã một lòng tin chơi vơi dù muốn nay không thì cũng chỉ còn một cách thôi vậy là phải lớn nặng lòng nhưng không yêu đôi dẫu có đau tan mệt nhoài nước mắt không rơi ta mòn dấu phía sau nụ cười mạnh mẽ lên thôi mà bước tia phải vùng ở giữa biên trời nhớ xin cho một điều đừng làm tôi